có một cái tật xấu gì không dạ có ví dụ là nhan gái ạ nhan gái ạ nhan gái ạ wow <laughs> cái này à, hồi sáng em làm ờ, tình cảm em dành cho này cậu neo không thử đi là một hồi không còn một miếng luôn Nice Đó <laughs> Sao nghi ngờ thua vậy trời Anh dùng thử à. đi Thử thử Thử đi thử đi tự còn gì làm. để anh dạ. thương nó tự làm đó duy trời quay qua bển ông linh ăn ông mà trốn cái gì ăn là ăn trốn cái gì mà trốn biết nữa ăn là ăn à ngon à no god please no no no thôi nói chuyện đi nói, nói chuyện ăn uống tính sao anh chưa có mối tình nào nhưng mà anh có có kết bạn hay nhiều bạn là nữ hay là có nói chuyện kia rồi nhưng mà anh cảm thấy đứng trước họ anh không được tự tin lắm nhưng mà không hiểu sao đứng trước em anh có dũng khí để nói nếu mà mình à, vô bấm nút á thì à, anh vẫn muốn là được kết bạn với em em giới thiệu về à, mình đi xin chào cô hồng vân chào chú quyền linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia ạ Em tên là Trần Nguyễn Bảo Thương, năm nay 24 tuổi à, Sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Em làm uh, thu ngân ạ à. Rồi mời em trai Vâng, à, lời đầu tiên à, cho phép em chào anh Quyền Ninh, chị Hồng Vân, chào bạn gái bên kia và toàn thể khán giả có, có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ À, em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Quốc Duy, hiện là cấp bậc thiếu úy, đang công tác tại uh, sư đoàn 309, địa bàn đóng quân ở khu vực Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai cụ thể là công việc của em là gì là công việc của em là chỉ huy tham mưu hay là quản lý bộ đội huấn luyện bộ đội ờ, à, để chiến đấu tham mưu huấn luyện bộ đội em uh, có điểm, mạnh và điểm yếu như thế nào giới thiệu cho đàn gái biết luôn đi em tự nhận thấy em là người ờ, vui vẻ hòa đồng biết cách lắng nghe người khác nói chung là ưu điểm thì chung em cũng không được nhiều nhưng mà cái này cũng biết chơi rất nhiều môn thể thao có một cái tật xấu gì không đã dạ có ví dụ là nhát gái ạ nhát gái ạ nhát gái ạ thôi rồi. mời đàn gái mình nói đi em có ưu điểm là vui vẻ hòa đồng uh, sống tình cảm còn uh, nhược điểm thì uh, lâu lâu cũng hơi khó tính về vấn đề gì bạn trai mình á mà làm không đúng ý mình thì hơi giận tí em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình mối tình gần nhất là được hai năm nhưng mà chia tay cũng gần năm mà lý do chia tay thì em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì vẫn chưa sẵn sàng nên mình à vậy không hả? đi đến nữa. Ừ. em thích lấy chồng bộ đội dạ lý do tại sao mình thấy cái hình ảnh đó mình, thích mình cảm thấy mình an an tâm còn em em có mấy mối tình rồi à, dạ, thú thật với anh chị và mọi người ở đây thì em chưa có mối tình nào có thể là do không tìm được người thích hợp với mình hoặc là do là em không được đẹp trai lắm <laughs> ừ. chào dạ, chị chào cưng dạ chưa có mối tình nào luôn hả dạ chưa là tại vì là mình nghĩ là mình không đẹp trai hả có những người đó ngồi ngay bên cạnh em nó cũng đâu có đẹp trai đâu nhưng mà <laughs> gái mê dữ lắm em ơi đừng bao giờ mình nghĩ là ờ mình không đẹp trai rồi mình ngại mình nhát gái mình không có ờ, mạnh dạng để mà mình đi cua những người bạn gái khác tự tin lên em em thấy không kệ đẹp trai không bằng trai mặt tự tin nha tự tin nha ok <laughs> nhiều tuổi rồi nè dạ em sinh năm 97 ạ 23 nhưng mà ở bên đây á, là người ta muốn là thành lập gia đình đó cái người bạn trai trước đó là vì không có ý định tiến tới hôn nhân cho nên người ta giận người ta bỏ đó thì giờ mình nghĩ sao nè em không dám hứa trước nhưng mà nếu em và bạn đó hợp thì em hứa sẽ sử dụng hết sức mình để trao cho bạn ấy một cuộc sống như bạn ấy mơ ước ừ. ví dụ giờ người ta nói là thôi yêu năm thôi rồi cưới tức là 24 tuổi là có vợ đó nếu mà em cảm thấy mà mình thuận tiện bạn ấy cảm thấy thuận tiện thì khả năng mình tiến tới hôn nhân cao ăn thua là cái trái tim của mình đúng không khi mình yêu lên rồi thì một năm hai năm ba năm bốn năm là là cái đinh gì đúng không cưng hãy để anh giờ chị hỏi nè dạ. chưa yêu bao giờ vậy dạ. thì có tưởng tượng cái mẫu người bạn gái của mình phải như thế nào không em muốn tìm một người người nào hiểu và thông cảm cho công việc của em ừ. hai là em thích mẫu bạn gái nào nó cũng hài hước giống em một chút nó vì cuộc sống nếu mà cứ gia vị nó không có gia vị thì nó buồn téo á ừ. hai là em muốn ờ, cô bạn gái đó thì có trưởng thành trong suy nghĩ một chút trưởng thành không, trong suy nghĩ không quá là mè nheo hay là gì em thích như thế bởi vì cái công việc của em nó cũng tương đối là mất là tiêu tốn em rất nhiều thời gian rồi đến vì vậy cái thời gian còn lại của em dành cho bạn gái thì chắc sẽ còn lại thời gian của em ừ. có mè nheo không vậy không không có mè nheo dạ. là nhõng nhẽo đó <laughs> à, dạ. có nhõng nhẽo không dạ không không ừ. rồi à, Ờ, có suy nghĩ là bạn gái mình là là phải nước da như thế nào mái tóc ra làm sao cao bao nhiêu không là dạ, em rất thích con gái cao từ mét sáu trở lên đó. mình mét mấy nhỉ à, <laughs> mét năm bảy mét năm bảy được không bớt 3 phân đi à, được đi ạ. bảy phân là thành mét sáu hai rồi vâng quân đội của em là có kêu là năm bỏ sáu nê thêm ấy à, để làm okay. xuất sĩ à rồi nước da làm sao nào cái đấy không quan trọng lắm đâu ạ Không, phải có ngoại hình, nhất dáng gì da đó Giống chị rồi được rồi Giống chị rồi được rồi <laughs> Đó Trời ơi, cưng quá đâu đó không à Em gái À, em thích cái mẫu hình lý tưởng à, là một người đàn ông như thế nào? Dạ, um, cao trên mét bảy <laughs> Cười là hiểu rồi ha Cũng cỡ đây sẽ xuống thôi Sáu mấy thôi, được rồi <laughs> cái mẫu hình của mình mà còn à. quan trọng là mình cái lúc cái gặp lần đầu tiên ừ. nữa có một mẫu mẫu hình lý tưởng nào không dạ người đàn ông của gia đình chú bộ đội là số 1 chuyện gia đình luôn thôi được rồi thấy dễ thương đàn trai chịu rồi đó à, bây giờ là mình sẽ gặp à, người nhà cứ góp ý sao nha à, em gái đi với ai em đi với uh, bà ngoại mẹ với mợ rồi chào gia đình dạ Chào à, chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, à, hai MC duyên dáng Đây là mợ hay là mẹ? Mợ À là dạ. mợ À, Bé Thương ạ à, Anh bên này rất là dễ thương con an tâm à, bà ngoại thấy à, hai bên cũng được nhưng mà cái sự quyết định của hai con bà ngoại không không có tham gia được vì cái này là hạnh phúc của hai con trời ơi cảm ơn đàn gái ta đi với ai dạ Ờ, em ờ, đi với lại ờ, bác của em và thủ trưởng trong đơn vị của em ạ. Gia đình ở trước đi. Gia dạ, đình kính sao? chào ờ, hai MC Quyền Linh và Hồng Vân, hai MC rất là gần gũi, dễ thương với khán giả và kính chào quý khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. À, và ở đối với nhà thì Duy rất là tự tin và năng động. Sau khi mà hai bạn gặp nhau rồi á thì hai bạn cũng sẽ có một cái nhịp đập giống nhau. <laughs> à, mời thủ trưởng của Duy À, xin chào à, anh Quyền Linh với à, dạ, dạ, chị Hồng chào. Vân dạ. à, cùng à, quý vị khán giả. À, hôm nay thì tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là chỉ huy của em Duy. Quá trình công tác là thấy em Duy là rất là chịu khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong cái điều kiện là đơn vị là trung đội trưởng, cho nên là phải quản lý bộ đội là nhiều cho nên thời gian mà để tìm bạn gái thì nó cũng hơi khó khăn một chút cho nên là qua cái chương trình này và đặc biệt là hôm nay là gặp được em gái ở đây tôi thấy hai bạn là có cái điểm tương đồng và cái niềm vui của chúng tôi là người anh ở trong đơn vị thì mong muốn là hai em là có cái tìm được tiếng nói chung à, cảm ơn thủ trưởng à, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bạn gặp mặt nha mở rào có món quà tặng em Đây, tặng lại liền ờ, Cái này à, hồi sáng em làm ờ, tình cảm em dành cho này Cảm ơn em Không thử đi là một hồi không còn một miếng luôn Đó <laughs> Sao nghi ngờ thua vậy trời Anh dùng thử à. đi Thử thử Thử đi Thử đi Tụi còn gì làm. để anh dạ. Thương nó tự làm đó Duy trời quay qua bển ông linh ăn mà trốn cái gì ăn là ăn trốn cái gì mà trốn biết nữa ăn là ăn à <laughs> ngon à ngon ý chưa thương nó tự làm luôn đó ngon không thôi nói chuyện đi nói, nói chuyện <laughs> ăn uống tính sao bây giờ chuyện tình duyên làm trước đó trước hết là cảm ơn quà của em rất ngon em sáng anh chưa ăn sáng nữa <laughs> anh có biết chơi thể thao gì không à, anh thì anh rất thích thể thao đấy anh uh, thể chơi được nhiều môn dạ. bóng đá bóng chuyền cầu lông bóng bàn nói chung chơi được hết à, có thấy cái bóng cái bên cái bóng này là là gì đây uh, thì anh là tân bóng anh không phải là tân bóng nghệ thuật nhá dạ miễn sao đừng trúng em là được ạ Oh. <laughs> vậy mà ở sân cỏ là chết với với với, ờ, với duy ha em có hay đi đá banh không dạ em có em yeah. lắm dạ. đá vị trí vị trí nào tốt nhất là tiền vệ và tiền đạo anh có thể hỏi em ờ, một câu không em uh, suy nghĩ gì về bộ đội à, em thích bộ đội em em có lý do nào không hay là không tại uh, em cảm thấy cái uh, cái ngành họ kiểu của họ rất là hay uh, làm việc uh, nói chung là giúp mọi người rất là nhiều uh, nhìn chồng mình mặc bộ đồ quân đội thấy thích lắm <laughs> cảm ơn em cái câu chuyện em vừa nói với bạn trai cũ á, yeah. Dạ. thì uh, anh cũng hiểu mà anh không dám hứa anh nói rồi anh không dám hứa trước khi em điều gì cả vì anh không thể nào hứa mà anh không làm được nhưng mà anh có thể hứa chắc với em là anh sẽ dùng phần đời còn lại của anh nếu mình hứa thì mình phải to lên cho mọi người cùng nghe cùng chứng kiến chứ đó nghe chưa thấy chưa duy ơi là duy duy thấy chưa anh hứa anh sẽ làm hết sức mình để phát triển sự nghiệp của anh làm sao có thể là no được cho em và cuộc sống của em mong muốn rồi cảm ơn anh mở rào ra là cái cảm xúc của em sao mở rào ra em thôi chết rồi con ơi chết luôn chết luôn em thật sự anh cái quan trọng cái cảm giác của mình hơn dạ. vì anh tin vào cái cảm giác của mình anh chưa có mối tình nào mà anh mở ra anh cảm giác là cảm giác là sao anh chưa có mối tình nào nhưng mà ừ. anh có có kết bạn hay nhiều bạn là nữ hay là dạ. có nói chuyện kia rồi nhưng mà anh cảm thấy đứng trước họ anh không được tự tin lắm nhưng mà không hiểu sao đứng trước em anh dũng khí để nói nếu mà mình vô à, bấm nút thì à, anh vẫn muốn là được kết bạn với anh à. em có bấm nút hay không cái nút ở đâu ạ cái nút ở đâu ạ hả nút ở đây nè em thích thì em cứ bấm trước nút miệng nó bấm, bấm, bấm không luôn không chả quan cần trọng vậy mối mai chả cần đúng vậy. rồi một hai ba gì tình yêu mà là em cứ thích, thế là cứ bấm. bấm thôi còn em sao nè em cảm thấy uh, anh này cũng ờ, khá thú vị muốn tìm hiểu thôi. đó đó thế, thế ừ. coi như là ừ, cái nút nó chỉ chờ cái tay bấm một cái cạch thôi bây giờ chúng ta cho thêm một chút cảm xúc nữa em hãy tiến gần cô gái nắm tay cô gái hai người đứng lên nào nắm, nắm tay, tay nhau để truyền cảm xúc luôn đó thương. hát gì hát hai đứa nhìn thẳng vô nhau nắm hai tay chứ không phải bắt tay lạnh quá <laughs> đâu phải chiến sĩ đâu bắt tay rồi nhìn thẳng em, vào hát uh, xin hát bài à sợ yêu của thanh hà nha sao lại sợ yêu tại em thích bài đó à. um, sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi còn tim quá yêu nên làm mờ đi lý chỉ sợ lắm khi yêu mình quay trở lại sợ những cảm giác lỡ dài Giờ người ta thấy em thường hại nên mới quay lại Hay quá anh à, Anh thì hát không có hay yeah. Dạ. um, Từ khi quen em phút ban đầu Trong cất cảm giác trong anh khác xưa nhiều năm Để anh cảm nhận tình yêu lớn nên đối thay từng ngày anh biết kỳ trong từng giây phút khi có em bên cạnh Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong Ở bên em bao nụ cười Nó nắng trong anh tan biến hết Chỉ có nụ cười hạnh phúc cỡ trong trái tim mà thôi Hai bạn để tay vào nút bấm Như thấy trong à, trái tim của mình giờ sao rồi nó vào gõ thật mạnh gõ thật mạnh ha <laughs> mấy ăn bánh thấy sao ngon quá trời ngon quá đúng không chờ chút ăn tiếp nha hết chưa anh hết rồi thì đây thích thì bấm không thích không cần bấm không ai cần không cần nói gì cả luôn không cần tuyệt vời <laughs> anh thích như thế đấy trời ơi đây hai mạnh dạn cho nhau nếu yêu là mình nói yêu đấy chưa gì nắm tay luôn thấy chưa Thế đó thì ta vậy đó ừ. nào bây giờ là có gia đình của bạn gái mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ cho tụi con hẹn hò với nhau thưa ngoại thưa mẹ thưa bác gái và thưa mợ con tham gia bộ đội là để bảo vệ người con yêu thương bố mẹ con người thân của con và hôm nay con đã biết thêm một người thân mà con sẽ luôn quan tâm và bảo vệ. Mong ờ, bà, bác và mợ tạo điều kiện cho con có thể hẹn hò với ờ, bạn ạ. Cứ mạnh dạng lên không có gì mình yêu mình nói mình yêu, nhút nhát hết nha. Ha? Đúng rồi. Bản lĩnh chính trị đâu? Thương à. Đúng rồi. Đồng chí Thi Quý Duy, có. Mạnh mẽ lên nha. Có để thương á thương nói câu gì đi thương nói câu gì với à, bên gia đình của thương cũng như là các anh các ờ, thủ trưởng dạ. cũng như là gia đình bên ờ, duy đi dạ à, con nghĩ đến đây cũng là một cái duyên nên đã gặp nhau thì mình nên cho nhau cơ hội con xin phép gia, gia đình cho hai tụi con tìm hiểu nhau ạ à. gãy gọn vậy đó <laughs> rất là ok duy duy có tung cái nào đó trong tình yêu phải mạnh mẽ lên như thế nha giống như trong chiến đấu vậy đó phải bản lĩnh lên đúng tay hai bé xem phim quá trời bỏ vô đây quá trời thiệt đó giữ đây để hai đứa đi xem phim đạp xi này bóc hai trăm may mà hồi nãy đó nhờ tôi xui mà ăn được một miếng đúng không Trời này ngon, ngon lắm. Ngon yeah. Dạ. Nói chung anh ờ, xin lỗi anh ăn nhiều hơn á. Bố em làm em cho vui anh ăn sau. Thấy chưa? Trời ơi rụng tim hai à, chúc hai em sẽ à, sớm à, tìm hiểu nhau và góp gạo thổi cơm chung nha hai đứa dễ thương lắm á chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển sớm tiến tới gắn bó lâu dài các bạn hãy gọi điện nhắn tin gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng mocha nha đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Đừng buông tay nhau nha. Hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. <laughs> Cưng quá à.